Thì đầu tiên nhất là mục uh, username ấy, bạn sẽ đánh nhập tên người dùng hay chính là tên đăng nhập của bạn nhá. Nhớ viết liền không dấu này. Sau đó mục mobile phone number ấy thì bạn sẽ đánh nhập số điện thoại liên lạc chính của bạn. Và đây nhớ chọn là cộng 84 cho mình nhá. Sau đó nhập 9 chữ số cuối của số điện thoại của bạn, bỏ chữ số 0 đầu tiên đi. Kế tiếp mục create a password ấy, thì bạn sẽ đánh tạo một khẩu đăng nhập. Rồi sau đó một ờ, cơn confirm do bắt quất thì bạn tiến hành ờ, nhập lại mật khẩu đăng nhập giống y hệt như ở phía bên trên này này. Tiếp nữa ở mục ờ, mã mời, mã thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình nhá. Cuối cùng nhấn vào register now này để tiến hành đăng ký tạo mật khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha. Sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi, bạn sẽ hành đăng nhập này, nhập tên người dùng cũng như là nhập mật khẩu đăng nhập, sau đó nhấn vào login để tiến hành đăng nhập. Ok, sau khi đăng nhập xong rồi thì đây chính là giao diện là trang chủ, giao diện chính của app này nhá. Đó thì ở đây sẽ có rất nhiều công mục này như Camellia Profile này, hay Promotion thì what, cũng nhà Beginner Tutorial này, hay là Invitation, rồi uh, ờ, VIP Events, của nhà Financial. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ đến review chi tiết từng mục cho bạn rồi nha. Kế tiếp là Recharger này, tức là nạp tiền, cũng nhà Withdraw, tức là rút tiền này, hay là Business Hall, ở đây sẽ có rất nhiều các VIP ờ, từ VIP 0 này cho đến là VIP 7 cũng nhà VIP 8 nha. Ok, thì ờ, đối với app này chúng ta sẽ hành nạp tiền vào để ờ, đầu tư kiếm tiền nhá vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ thì ờ, như vừa nãy mình chia sẻ các bạn sẽ nhấn mục recharger ở mục home tức là trang chủ này đó để chúng ta tiến hành nạp tiền nhá ok thì lúc này sẽ một giao diện là nạp tiền như thế này thì ở mục UST e top up ấy bạn sẽ hành nhập số UST e bạn muốn nạp nhá đó và quan sát ở bên dưới này sẽ là địa chỉ ví UST e của bạn mạng TLC20 bạn sẽ nhấn vào copy để hành uh, sao chép địa chỉ này sau đó truy cập vào các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Onet vân vân nhá kế tiếp là chuyển tiền địa chỉ ví này để thành nạp tiền nhá và sau khi nạp tiền xong rồi ấy, tiếp theo bạn sẽ tiến hành à, chụp ảnh uh, bill hóa đơn mà chúng ta đã chuyển tiền thành công rồi nhá và mục uh, upload a ờ, screenshot of payment này và chỉ ở thêm ấy là min lạp tức là số tiền lạp tối thiểu ở trên app này sẽ là một đô nhá đó bạn thì qua xa thấy này là số lượng UST chúng ta thể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 Bạn sẽ nhấn mục uh, Grab này. Ok thì bạn quan sát này là hiện tại ấy, mình đã nạp uh, 100 UST vào app này để mình trải nghiệm trước và sau đó review lại cho bạn rồi nhá. Ok thì làm sao chúng ta có thể kiếm tiền ạ? thì bạn à, sẽ nhấn vào mục ờ, Grab này này để chúng ta tiến hành à, đặt đơn để kiếm tiền nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhận được ờ, một số bất kỳ này và kế tiếp thì sẽ một giao diện như này nha. Ở đây sẽ có một sản phẩm à, bất kỳ ngẫu nhiên này. Và kế tiếp bạn quan sát này là tổng số tiền của đơn hàng này là 20,96 UST này. Tức là sao? Là chúng ta phải có ít nhất 20,96 UST trong tài khoản để chúng ta có thể đặt đơn này nha. Ok như vừa nãy thì à, mình đã lạc 100 UR rồi nên mình đã đủ điều kiện rồi nha. Kế tiếp bạn nhấn vào submit để xác nhận đơn này. Rồi như vậy mình đã đặt xong một đơn thành công này. Như vừa nãy app này mình đã trải nghiệm trước 3 ngày rồi nha. Và mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được có à, 45 đơn nhân với 3 à, ngày tức là 135 đơn. Và vừa xong hôm nay mình đã đặt một đơn thành công nên là tăng lên 136 đơn nha. Ok mình sẽ tiếp tục đặt này. Nhấn vào Grab để đặt này. Tiếp theo chúng ta sẽ một ra một số ngẫu nhiên nhá, như ở đây là số 2 này. Sau đó bạn tiếp tục nhấn vào submit để xác nhận đơn này. Ok, chờ tải các bạn nhá. Như vậy mình đã đặt xong ờ, đơn thứ hai thành công và số đơn ờ, thành công của mình đã tăng lên 137 này. Và bạn ờ, cứ đặt như thế nhá. Như mình chia sẻ là mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được 45 đơn này. Đó và bạn quan sát này, số lượng đơn ngày hôm nay của mình là hai đơn này. Ok, mình sẽ tiếp tục đặt một vài đơn nữa để bạn quan sát dữ dụ nha. Nhấn vào graph này, sau đó nhấn à, submit để xác nhận này rồi ba đơn thành công tiếp theo đơn thứ tư này nhấn vào submit để xác nhận này và bốn đơn thành công nha cứ như thế nha cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ Rồi thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất, cách kiếm tiền chính ờ, ở trên app này nha.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 Vậy làm sao chúng ta có thể lấy được link giới thiệu ạ? Bạn sẽ nhấn mục à, my tên là của tôi ở góc bên phải dưới cùng này sau đó thì bạn sẽ kéo xuống nhá tìm đến mục uh, friend ờ, invitation này tên mục uh, chia sẻ link giới thiệu bè đấy thì bạn quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã qr của nhà mã mời của bạn và kéo xuống tiếp sẽ là đường link giới thiệu bạn nhá bạn nhấn vào copy này để anh sao chép này sau đó chia sẻ mã mời này của nhà đường link này và mã QR này đến bạn bè người thân hoặc uh, lên các trang mạng xã hội hoặc uh, group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram khi người uh, đăng ký qua link của bạn hoặc là nhập mã mời của bạn cô nhà quét mã QR của bạn thì bạn à, sẽ nhận được hồng nhá. Và đối với app này thì chúng ta sẽ có 3 tầng app nha. Bạn tiếp tục quay trở lại mục 3 tức là của tôi này, sau đó nhấn vào Team Report này. Thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có level 1 tức là cấp độ 1 đấy, của nhà level 2 và level 3 này. Và kế tiếp ý, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn nào ấy thì bạn sẽ nhấn mục ờ, online ở đây này để chúng ta liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để họ hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho các bạn nha.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 Và bạn lưu ý nhá là mỗi ngày chúng ta chỉ có thể rút được ờ, một lần thôi nha. Và trước khi rút tiền ý, thì bạn cũng tiến hành ờ, thêm phương thức thanh toán, thêm địa chỉ ví tiền điện tử mà chúng ta sẽ rút tiền về nha. Vậy làm sao chúng ta thể ờ, thêm phương thức thanh toán ạ? Bạn sẽ quay trở lại mục mai tức là của tôi này, sau đó nhấn vào Personal Info tức là thông tin cá nhân nha kế tiếp chọn là withdraw method này sau đó nhấn vào add withdraw method nha rồi thì đây bạn sẽ nhập tên thật của bạn này giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc cả căn cước công dân nha sau đó nhập địa chỉ email này rồi số điện thoại này cũng như địa chỉ hiện tại chúng ta đang sinh sống này nếu mà bạn ở Hà Nội thì bạn sẽ nhập vào nha còn là Hồ Chí Minh này sau đó mục entity thì bạn sẽ chọn UST nha rồi kế tiếp mục network ờ, này tức là mạng lưới này thì bạn sẽ chọn là TLC20 rồi sau đó mục ở UST TLC20 thì bạn sẽ đang là dán địa chỉ ví UET của bạn mạng tdc 20 ở trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Onet và vân nha. Rồi sau đó mục uh, à, transaction password ấy, thì bạn sẽ đang là nhập mật khẩu thanh toán hay chính là mật khẩu rút tiền đấy. Cuối cùng nhấn vào submit để chúng ta thêm phương thức thanh toán, thêm địa chỉ ví tiền điện tử để chúng ta rút tiền về nha. Và chỉ thêm ý, là vừa nãy chúng ta phải nhập mật khẩu thanh toán tức là mật khẩu rút tiền đúng không? Vậy làm sao chúng ta có thể tạo mật khẩu thanh toán, mật khẩu rút tiền ạ? thì bạn sẽ quay trở lại ở mục uh, ờ, withdrawal method này ở đây sẽ có mục uh, transaction password này bạn nhấn vào cho mình ha thì ở đây bạn sẽ tiến hành uh, tạo một cổ thanh toán này hay chính mật cổ rút tiền đấy và xác nhận lại một cổ thanh toán cuối cùng nhấn vào submit để tiến hành uh, thêm một cổ thanh toán mật cổ rút tiền nha sau khi thêm uh, địa chỉ ví tiền tử cũng như mật khẩu thanh toán mật khẩu rút tiền rồi thì ở mục uh, enter the withdrawal amount thì bạn sẽ hành uh, nhập số lượng UST bạn muốn rút nha rồi ở mục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 nhóm ấy mình sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha và ngoài ra bạn uh, qua xa góc phải trên cùng này đây chính là lịch sử rút tiền của mình nhá thì ở đây mình đã rút tiền à, thành công một lần này, đã rút ra à, thành công 6,46 à, đô rồi nhá. Và phí rút tiền ở trên app này ấy, là một đô luôn nhá. Thì mình thấy phí cũng khá cao. Vì ở đây mình rút ra 6,46 đô mà mình nhận được 5,46 đô này. Đó các bạn thể quan sát thấy này. Ok thì bạn quan sát này là mình cũng đã nhận là 5,46 đô về phí Binance của mình nhá. Đó thì như vừa nãy mình chia sẻ ấy, là phí rút tiền sẽ là một đô nhá. Ở đây sẽ có mạng lưới này, ví nạp tiền này, địa chỉ rồi tên xích của nhà thời gian tiền về nhá. Đó các bạn có thể quan sát thấy ha. Rồi thì đó là cách ờ, rút tiền ở trên ờ, app này. Thì như vậy là Hoàng Giang đã chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn là app đặt đơn kiếm tiền này.